Chào các bác nhá Ở ờ, shop bán phụ kiện online Tân Ánh Ngọc Ánh nhé chào toàn thể anh em à, Một trong những mặt hàng mà shop kinh doanh đó là cái xào gác chim Xào rút nhá, xào gác chim, xào treo chim à, Hàng lại về nhiều để phục vụ các bác nhá Số lượng hàng về rất là nhiều, đủ các chủ loại luôn à, 6 mét này các bác này Đây nhá à, Đây là cây 6 mét nhá à, 6 mét này à, 5 mét này Nha các bác nhá Hàng 5 mét này Đấy, hàng 5m này Đó, hàng 5m Hàng 4m nhá Hàng 4m Đây bên này là 4m 4m nhá Đấy, 4m này Toàn bộ hàng này ấy, nó là hàng dày các bác nhá Hàng dày Thì tôi xin giới thiệu chi tiết cho các bác về cái xào này Để cho các bác nào mà à, mới chơi Chưa nắm được nhá Đây tôi lấy ví dụ là cái cây xào 6 mét này nhá cây xào 6 mét này, này chất liệu nó là chất liệu inox hàng này là hàng dày anh em à, vẫn gọi là hàng dày à, ni hai đấy mà nói chung là xưởng gửi cho mình thì xưởng báo là hàng ni hai nhưng mà thực chất của nó thì nó sẽ không đạt đủ tiêu chuẩn ni hai đâu nhưng nó là hàng dày nhé hàng dày này 6 mét thì nó sẽ có 1 2 3 4 có 5 khúc nhá Đấy, 6 mét là có 5 khúc này Đấy, sóng này có 5 khúc nha các bác nha sóng này có 5 khúc này đây à, em quay gần này đây nhá cái cái mà cái cơ cấu này ấy, thì xào nào giống như xào nào cái khớp này này đó là cái trong này ấy, nó có một cái khóa cái bi gọi là bi bằng nhựa các bác nhá bi bằng nhựa thì các bác xoáy vào là chặt khóa các bác xoáy ra là mở khóa và các bác sẽ rút lên được à, sẽ rút lên rút xuống được nhá xoáy vào sẽ khóa khóa cái khóa lại nhé tất cả các khớp đều giống nhau như vậy nhé đấy. Đấy, nhé đấy, xoáy vào là nó khóa xoáy ra là nó mở nhé còn phía trên này phía trên này đó là có con ốc rất là dày tán 2 iv hai bên 2 iv nhé để cho nó vững và cái gen này thì nó là gen à, gen 8 ni gen 8 ni nhé Đấy, gen 8 ly Đấy, gen 8 ly như này đen 8 ni này à, hai đầu hai ốc này hai đầu hai ốc nhé Đấy. thế còn về giá của cây xào này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp để cho nó biết rõ ràng hơn nó rất là nhiều chủng loại 6 mét giá khác 4 mét giá khác 5 mét giá khác thế còn cây xào này thì có một số phụ kiện đi theo nhé phụ kiện đi theo điển hình đó là cái ờ, gọi là cái áo đeo xào áo đeo xào các bác nhé áo đeo xào lần này hàng về rất là đẹp rất là đẹp nhá Đây số lượng thì có rất là nhiều đây các bác nha à, số lượng có nhiều cả bao luôn à, các bác có thể mua theo sao hoặc các bác mua này á. đây tôi cho các bác xem cụ thể một cái áo nhá áo theo sao à, vải là vải ngụy trang màu như này các bác nhá. à, dây đeo chắc chắn này ở phía trên có khóa này dây có khóa này Đấy. bây giờ mình sẽ thả cái xào vào đây là tôi cho cái xào 6 mét nhá, xào 6 mét thả vào đây đợt này may áo xào ấy thì sẽ dài thoải mái cho các bác ngập cả cây xào luôn các bác kéo vào các khóa lại còn đây là cái dây đeo dây đeo đợt này ấy, thì cũng được cải tiến hơn đợt trước rất nhiều đợt trước là xưởng may là họ không để ý họ may cái phần gốc rồi này phần gốc phải lên trên quá lên trên quá khi các bác đeo lên vai ấy, thì cái phần ngọn này hay rút xuống hay bị bành đít lên thế còn bây giờ ấy là shop đã tôi đã yêu cầu xưởng may lại đó là may cái phần đuôi này, này dài xuống phía dưới dài xuống phía dưới để giúp các bác đeo đeo lên vai này Đấy, là cây xào nó sẽ nó nó nó vững nó không bị bềnh ngọn nhé đeo lên vai hoặc là đeo chéo lưng Đấy, cái này đeo rất là vững không có bị bềnh không bập bềnh nhé không bập bềnh như là cái mẫu áo xào cũ đây là cái mẫu áo xào mới các bác nhé đây là cái mẫu áo xào áo xào này thì các bác mua theo xào ấy nó là giá gốc ấy giá gốc luôn là 40.000 các bác nhá 40.000 là giá gốc em mua theo sàn còn các bác mua lẻ thì các bác phải chịu thêm cái tiền ờ, phí ship đấy nhá là cái áo xào này à, bác nào có nhu cầu cần một cái móc treo lồng thì sẽ có cái móc treo lồng cho các bác nhé móc treo lồng à. cái móc này ngày xưa mà tôi có thời gian ấy, tôi mua thép mua ốc về tôi tự uốn tự hàn được ấy thì nói chung là lấy các bác là có 10.000 thôi gọi là tiền vật liệu thôi nhưng mà dạo này là tôi không làm được chủ yếu là phải thuê thợ thuê thợ hàn à, cơ khí ấy, họ làm cho thì cái móc này nó là 20.000 các bác nhé đó, sẽ là 20.000 20.000 nó là giá gốc vậy giá giá mua theo xào đây các bác nhé 20.000 cái móc này đây gọi là cái móc treo xào này con ốc 8 ly xoáy vào rất là chắc chắn nhé móc treo xào này thế còn về câu niêm thì đợt này là sẽ hết cái hàng câu niêm à, rèn thép đen nhé đợt này là shop lại liên hệ đặt được cái hàng câu niêm gọi là câu niêm uh, ờ, bằng inox các bác này ở đây em bước lên câu niêm bằng inox nha các bác nhá câu niêm bằng inox đây câu niêm bằng inox này câu niêm này ấy, nó được cắt bằng miếng tôn inox nguyên miếng tôn inox và miếng tôn này ấy, là miếng tôn dày 2 ni hai ni nhưng mà thực ra là nó cũng không được đủ hai ni đâu nó là ni 8 ấy các bác nhé người ta nói hai ni thực ra nó là hai ni thiếu ni 8 với ni 9 đấy cắt bằng miếng tôn inox và tôn inox này ấy, thuộc cái dạng gọi là inox nhiễm các bác nhé inox nhiễm từ có nghĩa là các bác có thả lâm châm ở đây ấy, thì nó vẫn dính nhưng mà nó trắng bung này nó không có bị dỉ nhá nó không bị dỉ cái dòng này gọi là dòng inox nhiễm Đấy. câu niêm thì nó gọi là câu niêm kép hai nữa như này nhá giá con niêm này thì nó vẫn là 120 000 120 000 các bác mua theo sào. các còn hàng con niêm đen thì, thì đợt này là sẽ không có các bác nhé đợt này mới đặt được cái hàng ờ, cắt inox này nó sẽ đẹp hơn Đấy, các bác này à, số lượng cũng rất là nhiều nhá à. thì bây giờ là có sào này à, à, à, một phụ kiện đi theo này có áo đeo này có móc treo này có câu niêm này thì các bác à, dùng trong mục đích nào thì các bác mua nhé ví dụ như câu niêm các bác giật cành hoặc là đi gác cu thì các bác mua cái móc treo nhé thế còn để mà cụ thể để cụ thể về cái xào này để cho các bác nắm được nhé các bác nắm được thì nó là xào 6 mét bây giờ các loại 5 mét nhá em đứng đây à, ờ, các loại 5 mét và 6 mét thì shop chỉ có uh, kinh doanh hàng xào dày thôi kinh doanh hàng xào dày Đấy. 5m và 6m nhé, là chỉ có mẫu sào dày thôi thì để cụ thể cho các bác nắm được thì đó là căn cứ dày hay mẫu thì phải căn cứ vào khối lượng căn cứ vào khối lượng nhá đối với cái sào 6m dày các bác này nói dày hay nói mỏng thì các bác cân lên các biết ngay nó là một cân tính thế này nó là tới hơn một cân chín hơn một cân chín các bác nhá thế khi đóng bao bì và gửi cho các bác nó tới hơn 2 cân đấy còn cái xào mỏng nó chỉ có chưa tới cân rưỡi thôi nhé đấy là xào 6 mét dày này nó là tôi tính nó là một cân chín đi nó hơn cân chín đấy thế còn xào 5 mét dày xào 5 mét dày này xào 5 mét dày thì sẽ là một cân 6 hơn một cân 6 một chút mà tôi tính một cân 6 nhé đấy các bác nói dày hay mỏng hay không thì các bác căn cứ theo cái trọng lượng của nó ấy. đấy hàng đây là hàng dày nếu mà các bác đạt đúng một cân 6 hơn như này thì nó là hàng dày còn trường hợp nó mà không đủ như vậy thì chắc chắn sẽ là hàng mỏng đây cái 5 mét này còn cây 4 mét đây cây 4 mét cây 4 mét cũng là đây tôi lại cầm nhầm cái 5 mét rồi 5 mét đây cây 4 mét shop cũng kinh doanh là hàng dày luôn các bạn nhé cũng có hàng dày à. đối với hàng dày cây 4 mét thì nó sẽ đạt một cân hai đạt một cân hai thế còn đây là tôi cũng có một cái cây xào 4 mét nhưng mà nó là dạng xào mỏng xào mỏng nhá thì các bác sẽ so sánh này 4 mét dày đạt một cân hai thì 4 mét mỏng nó thực tế được bao nhiêu nhá đây có 8 lạng thôi các bác nhá 8 lạng Đấy, 8 lạng thì bây giờ tùy vào mục đích sử dụng đối với cái xào mà 5 mét và 6 mét là chủ yếu anh em là dùng để giật cành này đi gác cu này dùng trong nhiều mục đích mà cần cái độ cứng kép nhé cần độ cứng kép thì là anh em chủ yếu là chọn xào dạ, à, xào đoạn dày thì shop à, sang kinh doanh toàn bộ mẫu 5m và mẫu 6m là toàn bộ xào dày hết nhé toàn bộ xào dày hết còn đối với cái mẫu 4m thì là dùng cho anh em là hay chơi bẫy khuyên bẫy mèo nhiều khi là không dùng trong cái mục đích giật cảnh mà anh em cần nó nhẹ nhàng thì một số bác cũng có lựa chọn cái mẫu xào mỏng để cho nó nhẹ nhàng thì là shop sẽ có cái mẫu xào mỏng cho các bác mẫu 3 mét cũng có mẫu mỏng các bác nhé đấy các bác lưu ý này 3 mét 4 mét thì có mẫu mỏng còn 5 mét 6 mét là shop quay ra là toàn bộ mẫu dày hết nhá còn dày hay mỏng không thì các bác cứ căn cứ theo cái trọng lượng nhé rồi hàng thì ship COD đi toàn quốc nhá các bác à, có nhu cầu vui lòng alo trực tiếp qua số điện thoại bên dưới màn hình nhá ship đây toàn quốc các bác nhận hàng kiểm tra hàng xong thanh toán tiền cho người giao hàng nhá rồi cảm ơn các bác đã theo dõi các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhá đã theo dõi nhiều clip giới thiệu về nhiều sản phẩm khác đối với các bác nhá rồi xin chào